Bạn có biết năm thói quen xấu xua đuổi vận may một đời. Mỗi một cử chỉ hành vi đều là nét riêng biệt của mỗi người. Trong đó, ngồi có dáng ngồi, đứng có dáng đứng, ăn có cách ăn. Người xưa nói tướng do tâm sinh thật là có đạo lý. Nhìn tướng biết người là có ý nói rằng, nhìn bề ngoài của một người sẽ biết rõ người ấy như thế nào. Cho nên, mỗi người nhất định không được xem thường những điều bộ, tướng mạo tư thế bề ngoài của mình. Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu năm thói quen xấu dưới đây để từ đó không vô tình đánh mất vận may một đời của bản thân. một Đừng đặt những lời không hay lên miệng mình. Trong cuộc sống, có không ít người gặp một số sự tình không như ý liền buông những lời không hay, thô tục, lời xú quẩy. Nếu có chút chuyện không như ý liền vội vàng để cho mọi người cùng biết. Kỳ thực, loại hành vi này là tự nguyền rùa mình, thật sự sẽ mang đến ảnh hưởng không hay cho chính mình. Việc mỗi người gặp phải những sự tình không mong muốn là chuyện đương nhiên trong cuộc sống, nhưng nếu một người có mệnh tốt thì những phiền toái sẽ ít hơn. Khi gặp một vấn đề, cần phải lạc quan mà đối mặt. Khi chúng ta thay đổi tâm thái, thì trường khí của cả thân thể cũng sẽ chuyển biến, tự thân sẽ vui vẻ, tình hình sẽ sáng sủa hơn, vận may sẽ tự tìm đến. Lúc ấy, những thứ làm vận mệnh xấu sẽ thực sự sợ hãi trường khí tốt ấy mà tự rời xa. 2. Đừng than thở, phàn nàn. Có một chút sự tình không như ý, hoặc không đạt được những điều mình mong muốn sẽ khiến lòng người bị áp lực. Nếu không kiềm chế được bản thân sẽ dễ dàng dưỡng thành thói quen than thở, hơi một chút liền thở dài thất vọng không yên. Giống hệt như cái chết đang đến tới nơi vậy. Kỳ thực, than thở sẽ đưa tới những điều không hay, giống như gặp phải con quỷ mà nó quấn quýt mãi không chịu buông. Ai gặp phải người hay than thở đều sẽ muốn rời xa, người có vận khí tốt cũng sẽ rời xa càng ngày càng nhiều. 3. Đừng mang vẻ mặt chán nản, thất vọng. Người mang vẻ mặt chán nản, thất vọng chẳng khác nào bộ dạng của một người nửa sống nửa chết, lôi thôi, lếch thếch, không có hình tượng càng không có tinh thần phấn chấn, nhìn không có một chút tinh thần tích cực hướng đến tương lai. Người mang vẻ mặt chán nản, u sầu sẽ khiến người khác thấy rằng người ấy không có sức sống nữa, người mà khiến người khác cảm thấy không còn có sức sống thì quý nhân làm sao có thể đến trợ giúp được đây. Cho dù người ấy có một chút vận khí tốt đi nữa thì cũng chỉ là thoáng qua. 4. Đừng trao mày nhăn mặt Một khi người ta trao mày thì toàn bộ khuôn mặt cũng sẽ biến dạng theo. Hành vi ấy khiến người khác có cảm giác không thoải mái, làm như ai đó đang thiếu nợ người này tiền bạc thì phải. Cả nam nhân và nữ nhân có thói quen trao mày nhăn mặt sẽ khiến người tiếp xúc có cảm giác người này khó có thể giao dịch, thương lượng trong làm việc, nên không muốn hợp tác. Người có thói quen ấy sẽ không kết được thiện duyên, bởi vì ai gặp cũng muốn tránh, không chủ động kết giao. Ngay cả người bình thường còn tránh thì vận khí tốt sao có thể đến được. 5. Đừng rung chân khi ngồi Cổ nhân cho rằng rung chân là tướng mạo của nam tiện nữ cùng, đê tiện và nghèo khó. Có câu rằng, cây dung thì lá rơi, người dung thì phúc bạc. Cho nên, dung chân là thói quen không tốt, cần phải bỏ. Dung chân cũng là một loại tướng xui xẻo, phá tài. Dân gian còn có câu, nam mà dung chân thì cùng cực, nữ mà dung chân thì hèn hạ. Nếu như một người có thói quen này, cứ ngồi xuống là bắt đầu rung chân nhún vai thì lúc nào cũng ở vào trạng thái không yên ổn. Đối với nam thì sẽ không tụ tài, đối với nữ thì sẽ hèn hạ, ăn nói tùy tiện và phá sản. Từ tướng học mà nói, dung chân là một loại tướng phá tài. Người thường xuyên dung chân sẽ đem vận may, phúc khí và tài vận của mình rơi dụng hết. Hơn nữa, dung chân còn là một loại biểu hiện của sự bất cần, ham chơi cho nên mọi người nên tránh xa thói quen này. Trong cuộc sống hiện thực, có không ít biện pháp để một người có thể tăng thêm vận khí tốt cho mình. Điều đơn giản nhất chính là mỉm cười. Chỉ cần tùy lúc tùy chỗ, ở nơi công tác, học tập, trong nhà hay ngoài nhà luôn mỉm cười với người khác. Đây là cách chiêu mời may mắn dễ nhất mà ai cũng làm được. Khi người ta mỉm cười sẽ khiến thần kinh được thả lỏng, không chỉ khiến tâm tình được thả lỏng mà còn xua đuổi được vận xui. Một người lạc quan, từ bi thì vận khí sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Nắm giữ chỉ là năng lực, buông xả mới là trí huệ. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin mời quý thính giả nghe tiếp bài viết Người tính chẳng bằng trời tính, người thuận theo tự nhiên thì ắt mọi việc bình an. Thuận theo tự nhiên, trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách. Một lời trong cuốn tình canh vũ độc, trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách đã dung chứa tâm huyết và trí huệ của Gia Cát Lượng, bậc cao nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Thời cổ đại, nông dân đều sống những chuỗi ngày mặt trời mọc thì đi cấy cày, mặt trời lặn thì về nhà nghỉ ngơi. Trời mưa mọi người thường dành cả ngày nghỉ ngơi dưỡng sức. Những người có chí hướng lại say mê với những trang sách. Khi còn nhỏ, Thi thoảng tôi tình cờ bắt gặp một vài người đội cả trời mưa để cày ruộng hay bón phân nhặt cỏ giữa trời mưa suối xả ở nông thôn. Tôi thường cảm thấy cách làm này là trái với ý trời, cái được chẳng bù cho cái mất. Người hiện đại bận rộn với mưu sinh nên tâm chẳng được bình yên. Bộn bề bao mối lo âu khiến lịch sinh hoạt bị đảo lộn đêm ngày. Việc tăng ca cuối tuần không còn là điều lạ lẫm nhưng con người làm việc triền miên suốt thời gian dài là điều không phù hợp với quy luật tự nhiên. Hiện tượng lao tâm khổ tứ, mệt nhọc tích tụ thành bệnh cũng trở nên quá đỗi quen thuộc. Có một vài người chăm chỉ thậm chí còn ghét trời mưa. Họ cho rằng trời mưa khiến họ không thể ra ngoài, không thể đi xa, không thể làm những việc họ mong muốn. Nhưng ruộng lúa, hoa màu cần được nước mưa tưới tắm, tự nhiên sẽ chẳng bao giờ thay đổi quy luật của mình theo ý nguyện của con người. Trời muốn đổ mưa là điều mà con người chẳng thể ngăn trở. Do đó, dẫu rằng trời mưa sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch làm việc của tôi, nhưng tôi lại thích hưởng thụ thú vui đặc biệt dưới cơn mưa răng răng theo một cách khác. Tôi thích một mình dạo bước và suy ngẫm miên man dưới trời mưa lất phất. Khi trời mưa ào ào như thác đổ tôi lại muốn ngưng lại tất cả công việc trước mắt, pha một ấm trà nóng lần từng trang sách mình yêu thích vừa đọc vừa suy nghĩ và chiêm nghiệm. Đôi khi tôi lại thích lắng lại lòng mình lắng nghe một khúc nhạc cổ điển của thuở xưa. Trong cõi hồng trần, những việc không thuận theo lòng người có quá nhiều, chuyện kinh doanh không đạt được mục tiêu ban đầu, thi không qua hai người bạn thân đột nhiên tả thế. Có người sau khi tốt nghiệp dẫu mòn mỏi cũng không tìm được công việc, còn người may mắn tìm được việc thì thu nhập lại quá thấp. Tôi thường nghĩ, nếu muốn sống tiêu diêu tự tại thì khi trong tâm phiền muộn cứ thuận theo tự nhiên mà lựa chọn những điều tốt nhất. Khi cuộc sống có những chuyện chẳng chiều lòng người thì hãy lựa chọn thuận theo bản tính của mình. Mọi việc thuận theo tự nhiên, chẳng cưỡng cầu, ngược lại sẽ có thể gặt hái những thành quả bất ngờ. Tục ngữ có câu, cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um. Rất nhiều thứ quá cưỡng cầu ngược lại sẽ mất đi giống như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt cát chảy càng nhanh. Kỳ thực cội nguồn của những phiền não trong tâm đều giống nhau, không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn chấp nhận sự an bài của thiên ý trong cõi u minh. Tiểu Hòa Thượng và vườn cỏ nơi thiền viện Một câu chuyện Phật giáo kể rằng cỏ trong thiền viện héo úa cả một vùng. Tiểu Hòa Thượng sốt sắng, nói với sư phụ của mình rằng Sư phụ, chúng ta mau rắc thêm hạt giống đi thôi. Sư phụ nói với cậu rằng, con đừng vội, lúc nào gieo cũng được, cứ để tự nhiên. Mùa thu đến, sư phụ mua hạt giống cỏ về đưa cho tiểu hòa thượng đi rắc. Gió thu nổi lên, hạt giống rắc tới đâu gió thổi bay tới đó. Tiểu hòa thượng vô cùng sốt sắng hét lên, sư phụ, không hay rồi, rất nhiều hạt giống đã bị gió thổi bay đi mất. Sư phụ rất điềm tĩnh nói, không sao, những hạt bị thổi bay đa phần đều là hạt lép, dẫu có rắc xuống chúng cũng không thể nảy mầm được. Lo gì chứ? Cứ để tự nhiên đi. Gieo xong, tiểu hòa thượng phát hiện có rất nhiều chú chim nhỏ bay đến ăn mất hạt giống. Cậu vô cùng hoảng hốt nói với sư phụ, hạt cỏ đều bị lũ chim ăn hết rồi, lần này hết thật rồi. Sư phụ vẫn rất bình thản, không sao, hạt giống nhiều thế, làm sao ăn hết được. Cứ để tự nhiên. Đến nửa đêm trời lại đổ một trận mưa rào suối xả. Mới sáng tinh mơ tiểu hòa thượng đã xông vào thiền phòng. Sư phụ, lần này hỏng thật rồi. Rất nhiều hạt giống đều bị nước mưa cuốn đi. Sư phụ nói, nước cuốn đến đâu cỏ sẽ nảy mầm đến đó. Cứ để tùy duyên. Một tuần lại qua đi, mảnh đất vốn nhẵn thín đã được bao phủ bởi rất nhiều chồi non xanh biếc. Những góc vốn không gieo hạt cũng trải rộng mướt mắt một màu xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay hoan hô. Sư phụ vui vẻ gõ đầu cậu nhóc, tùy hứng. Vậy nên khi gặp khó khăn mà chúng ta không tìm được cách giải quyết thì hãy cứ thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc thì vẫn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong đạo đức kinh, lão tử giảng, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên tự nhiên chính là thế giới tồn tại khách quan và những quy luật bất biến sinh ra từ đó. Đạo thuận theo tự nhiên chính là khi hành sự cần thuận theo quy luật tự nhiên. Cổ thi có thơ rằng, xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Trong tâm dỗi sự chẳng lo sầu, ắt là trời đẹp cõi nhân gian. Một năm bốn mùa xoay vần có biết bao cảnh sắc khiến lòng người phơi phới, mừng vui. Đôi khi chỉ vì mong cầu sự hoàn thiện hoàn mỹ mà rất nhiều người phải vắt óc suy nghĩ, lao tâm khổ tứ. Khi gặp phải tình huống trọng đại, phức tạp, họ lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí chằn chọc suốt năm canh. Kỳ thực lúc này suy nghĩ miên man trăm mối lo sầu chẳng bằng thuận theo tự nhiên, khi ấy lại có thể thấy được đóa hoa xinh đẹp bừng sáng sau dạng liễu điều hưu nơi xóm vắng cô liều. Dẫu con người chấp trước vào dục vọng của mình thế nào thì kết quả cuối cùng chắc chắn là người tính chẳng bằng trời tính. Mọi chuyện xảy ra đều là những chuyện cần xảy ra, những người đã đến đều là những người nên xuất hiện. Đó đều là những an bài tốt nhất. Điều duy nhất mà con người có thể nắm giữ là tâm tồn thiện niệm. Bởi lẽ, người lành trời dành phúc cho. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –